là mình không có nhau Tiếc là đời qua đến đâu Hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu Yeah yeah yeah Kiếp này ai đưa đón em Kiếp này đôi tay lắm lem Ok hi, xin chào tất cả các bạn ừ, đã đến với bustudio vn à, Mình là Trường Linh Hôm nay thì à, Linh sẽ test một cái laptop Dell ừ, Đấy, rồi cái Focusrite Solo này AKG B120 cục livestream T và quay bằng điện thoại iPhone ha thì Linh đã cắm sẵn rồi chưa có bấm quay và ở đây thì Linh sẽ không có thu âm ở trên phần mềm nữa mà để chứng minh cho các bạn thấy là cái âm thanh nó sẽ đi vào điện thoại ở đây ha và Linh sẽ hát cái bài hát Hoa Hải Đường thì uh, giọng Linh đang nói là cái máy Hero Go nó đang quay lại thì bây giờ mình sẽ bấm bấm cái nút quay ở điện thoại này của Linh ha thì lúc đó thì nó sẽ âm thanh ở trên cái micro này và cái bộ combo này nó sẽ vào thì ở đây thì linh để cái tune là 10 à, và hát cái bài này ok đây như tông là C thăng minor đúng rồi ok à bây giờ linh sẽ bấm quay rồi các bạn chắc chắn các bạn đã nghe được cái âm thanh tại vì linh chuyển cái âm thanh nó qua bên cái cục livestream ct rồi và bây giờ linh sẽ hát một cái bài của giắc test cho khách thì trước khi gửi đi thì Linh sẽ test nguyên bộ như thế này Ok Piano nha Thiên hà trong vũ trụ này hoài xa xôi Riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi ai cũng muốn hóa sâu vậy nghèo phần này sai từng ngày lúc đầu tình bạc như vui. tiếng là mình không có nhau tiếc là đời qua đớn đau hay là duyên mong mơ không như lúc đầu ô ô kiếm này ai đưa đón em kiếm này đôi tay lắm lem sao mà mơ trèo cao như hoa hai đường vì lòng anh quá thương em quá yêu em nhớ thương em anh đợi em về để rằng nếu lá mai này có sớm vầy vẽ ngôi nhà bóng hình em trong đây vậy mà em đã ra đi phút chia ly mất hơn mấy khi nào em về lặng nhìn nơi đốc cho tàn đó vàng giữa mấy ngàn chuyện tình ta là đời qua đến đâu hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu dễ dễ dễ. kiếp này ai đưa đón em kiếp này đôi tay lắm lem sao mà mơ treo cao như hoa hai đường vì lòng anh quá thương em nhớ thương em nhớ thương em anh đợi em về để rằng nếu lá bài này có xuân vầy với ngôi nhà bông hình em trong đây vậy mà em đã ra đi phút chia ly mất em biết khi nào em về lặng nhìn nơi đông chất tàn đó vàng giữa mấy ngàn chuyện tình tan vì lòng anh quá thương em quá yêu em nhớ thương em anh đợi em về để rằng nếu lỡ mai này có xâm vầy với ngôi nhà bóng hình em trong đây Vậy mà em đã ra đi phút chia ly mất em mấy khi nào em về Lặng nhìn nơi đông chất tàn đó vàng giữa mấy ngàn chuyện tình trong vũ trụ này hoài xa xôi yeah. Riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi Ai cũng muốn hóa giàu vậy nghèo phán ai yeah. Sai từng ngày lúc đầu tình bạc như vui rồi Na Đấy, không, các bạn không? để làm thanh các bạn đang nghe từ cái cục là chim đây và bộ Focusrite Solo và B120 AKG thì cái bộ âm thanh này các bạn có thể thu âm giọng nói thu âm hát hay là live stream đều ok cả với cái laptop này thì linh bán cho khách hàng luôn ha và cái bộ combo như thế này thì tầm khoảng từ 12 ờ, đến 17 triệu một bộ như thế này còn mua lẻ thì sẽ inbox và sẽ nhắn tin sau thì từng món và từng bộ combo ha bộ combo thì có giá 6 triệu rưỡi chưa bao gồm cái cục livestream này đó bao gồm phần mềm rồi còn cái macbook á à, lộn cái ai à, uh, um, laptop này á thì là tầm khoảng từ 7 triệu đến 8 triệu nếu mà còn tốt còn mới ăn đẹp còn nếu mà thấp hơn thì 6, 6, 6 triệu 2 hoặc là 6 triệu rưỡi 5 triệu rưỡi cũng có tùy tùy cái dòng tùy hãng nha à, và tất cả mọi thứ thì các bạn có thể um, xem đây một cái máy tính rồi một bộ combo thu âm mini thì các bạn nhà ngồi ở nhà với cái điện thoại như thế này các bạn có thể livestream thoải mái hay là hát hò karaoke thoải mái và đây à, linh đã giới thiệu xong cái bộ combo và test xong luôn cho khách thì khi up lên thì khách sẽ nghe được những cái âm thanh như thế này và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ok với video test sau nhé